đường nhưng có mấy người tìm được một tình yêu ngát hương mến những người chưa quen một người ở lại đèn trăng vội mộng yêu ai anh băng sông dài cho đẹp lòng trai một người tìm vui mãi tận trời nào giá lạnh sữa mênh mông rót vào trong lòng và một mình tôi chép dòng tấm tình tặng người chưa biết một lần vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm khoác bờ vai một mình áo giả đường khuya bồi hồi người trai hướng nẻo đêm sâu dấu tình yêu đầu vì còn tìm nhau lối về ngõ hẹp còn chờ in dấu chân anh xưa ra sao còn đẹp như khi quen nhau ai lớn lên không từng hẹn hò không từng yêu thương nhưng có mấy người tìm được một tình yêu ngát hương mến những người chưa quen một người ở lại đèn trắng gối mộng lòng trai một người tìm vui mãi tận trời nào ra lạnh hôn đông một người chợt nghe gió giữa mênh mông rót vào trong lòng và một mình tôi chép dòng tấm tình tặng người chưa biết một lần vì trong phút ấy tôi thì thầm giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm thật tình cờ sân ga vắng thưa người và ngoài kia vẫn mưa rơi tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối rồi ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò còi tàu vang lên sẽ màn đêm thật hại hùng bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau sự câu tả từ và sự đường tình hai lối thì tôi chỉ xin anh nếu yêu mình nên thật lòng chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ lạ thường đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buồn qua tim anh đèn thật buồn cô đơn càng rét mướt nhớ người thật rồi đành gọi thầm tên thôi đưa đến tận nơi mình hẹn hò Hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trông anh Đời qua từng giờ lòng càng bồi hồi sao xuyên Và tôi bước bâng khuâng vì chua cay lẫn hẹn thù. Trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình Bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi mau tình yêu là mộng thành bọt bèo thành mây khói tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu quen biết anh giữa một đêm thật tình cờ sân ga vắng thưa người và ngoài kia vẫn mưa rơi tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối rồi ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò còi tàu vang lên sẽ màn đêm thật hại hùng bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau giữa câu tà tư và giữa đường tình hai lối thì tôi chỉ xin anh nếu yêu mình nên thật lòng chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ lạ thường đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buồn qua tim anh đèn thật buồn cô đơn càng rét mướt nhớ người thật rồi đành gọi thầm tên thôi nơi xưa đến tận nơi mình hẹn hò Hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trông anh Đời qua từng giờ lòng càng bối hồi sao xuyên Và tôi bước bâng khuâng vì chua cay lẫn thẹn Trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình Bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi màu tình yêu là mộng thành bọt bèo thành mây khói tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu tình yêu là mộng thành bọt bèo thành mây khói tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu không rời Mặt ngắm xa chân trời Mà lòng nghe như thương hoài Anh ơi chớ quên ngày mai Đã có em chờ ai chung xây đẹp ý đời Tương lai e ấm trên môi Yêu nhau ta thầm nói Nụ cười trao duyên mới Ước vòng để mà vui Khuya nay anh đi rồi Em trí trai xây đời đem mến thương cho người người đời chờ anh anh ơi xa vời Tôi nói không nên lời Để cạn niềm yêu mến anh Phút gần gũi này thôi Khuya nay anh đi rồi Tay nắm tay không rời Mặt ngắm xa chân trời Mà lòng nghe như thương hoài Anh ơi chớ quên ngày mai đã có em chờ ai chung xây đẹp ý đời tương lai e ấm trên môi yêu nhau ta thầm nói nụ cười trao duyên mới ước vòng để mà vui khuya nay anh đi rồi đem chỉ trai xây đời đem mến thương cho người người đời chờ anh anh ơi em chỉ trai xây đời đem mến thương cho người người đời chờ anh anh ơi mão với nàng hai đứa nguyện yêu nhau tha thiết sau này đi vào đời hình bóng một người đôi lúc chân mơ gầy khuya lối ngõ tâm tư bâng khuâng nghe chiều việt đi theo quân nẻo người đi khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biệt kinh thành mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần Có tôi đợi trong anh khi phố cũ vừa lên đèn Anh ơi tôi lên đường phố cũ tìm anh chiều hẹn hò cho nhau niềm vui cuối tuần vì hơn mấy lần vắng anh trời kinh đô nghe sao xuyên bước cô đơn ai quên ai khi bàn tay chót nằm trong lòng tay rồi anh ơi dù hai chúng mình mộng xưa có thành biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này đi vào đời hình bóng một người đôi lúc chân mơ nghe chiều biệt đi theo quân nẻo người đi khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biệt kinh thành mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi đợi trông anh khi phố cũ vừa lên đèn một chiều rừng nhớ chuyện bên đồi thông nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín tâm hồn đang trắng trong như chim non khi ăn còn chưa no khi có còn chưa ấm tuổi thơ ngây bao nhiêu chuyện mưa nắng nắng mưa lo một mình Ôi nàng buồn thứ thân chẳng còn ngồi Trang điểm qua màu phấn Để phải úa đến tàn cả hương sắc Tháng ngày luôn héo hon Hoa không tươi khi hay nàng ít nói Chim muông ngừng tiếng hót Trời không thương nên đêm độ rộng tố cướp đi cuộc đời nàng kia gặp rõ chàng tương tư bao năm về bên ấy vắng đi từ đây rồi mộ chàng đã được ngờ cạnh nàng như lời xưa thế ước năm yêu hắt đến ngàn thu an giấc dưới mùa sâu đất khô qua bao năm rêu xanh phủ che kín âm u chẳng nhang khói trời rủi chi trên cây còn lá úa lá xanh kia rụng rồi trời rủi chi trên cây còn lá úa lá xanh kia rụng rồi ấy vắng đi từ đây rồi mộ chàng đã được ngự cạnh nàng như lời xưa thế ước nằm yêu hắt đến ngàn thu an giấc dưới mùa sâu đất khô qua bao năm rêu xanh phủ che kín âm u chẳng nhang khói trời rủi chi trên cây còn lá úa lá xanh kia rụng rồi trời rủi chi trên cây còn lá úa lá xanh kia rụng rồi con cầm tay nhau chưa nói hết một câu cầm tay nhau chưa nói hết một câu thôi đừng buồn anh nhé tim còi lối đường ra phố phường anh lên đường không vẫn